sông Hóa Nắng Tôi yêu người làm ngõ vắng đầm tim em là xiết anh còn chi đâu dán dễ cho người biết rằng anh hơn ghen chỉ vì yêu biết rằng yêu nhiều nên ghen hơn nhiều đã đành nhưng xin anh hiểu bởi vì yêu anh vô cùng trời cho chỉ đâu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 vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím không rời mùa thi năm cuối xong em theo chồng giữ là để bằng lăng ngóng nơi xa từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếc ngân ngơ người yêu hoa tím ơi sao không chờ gống đời vội vàng chi lắm em ơi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 anh mong xanh bước cùng em Vui bên nhau ngày đám cưới Trên đường hoa tím cùng rơi Mùa thi năm cuối xong Em theo chồng giữ là Để bằng lăng ngóng nơi xa Từ lâu yêu người ta Mà sao không chịu nói Để giờ tiếc ngân ngơ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 về ngân khúc hát sâu vương hoa răng tím đường nhung nhớ hoa còn đầy mất em rồi cơn mưa Sao anh còn đứng mãi hay nói một lời Có phải anh giận em, có phải anh giận em Nếu ngày mai xa cách nhau em chẳng nên âu sầu Trời sắp đổ mưa ngâu, đôi ta chẳng tan vỡ Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau Để chìm vào trong bể sâu yêu nhau từ độ nào mấy mùa trắng lên cao thiết tha mối duyên đầu để tình đôi ta bên lâu mùa thu lá bay bay thật nhiều kỷ niệm càng thương bấy nhiêu nếu tình đôi ta dở dang anh hãy xem như là mùa giấc ngủ chiêm bao mai sau cùng quên hết đôi hương cuộc đời có lẽ không gặp nhau em về kèo chơi mưa mau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 trời sắp đổ mưa ngâu đôi ta chẳng tan vỡ dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau để chìm vào trong bể sâu yêu nhau từ độ nào mấy mùa trăng lên cao thiết tha mối duyên đầu để tình đôi ta bên lâu mùa thu lá bay bay thân nhiều kỷ niệm càng thương bấy nhiêu nếu tình đôi ta dở dang anh hãy xem như là Một giấc ngủ chiêm bao mai sau cùng quên hết Đôi hương cuộc đời có lẽ không gặp nhau Em về kèo trời mưa mau Đôi hương cuộc đời có lẽ không gặp nhau Em về kèo trời mưa mau đường đi kết gió trắng sao người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ nghe lá thu vàng rơi bâng quăng bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi như quên đêm khuya để gió thương theo thùa thật làm ướt áo vai gầy người về chiều mưa hay nắng yêu như sẽ trùng màu không gian người về dòng sông thương nhớ để bên vắng con đò mong chờ người người hay chăng người là vì sao nhỏ bé ta mãi ước cho lòng làm bầu trời xanh xanh người về lòng ta thương nhớ ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa ta người về người về đâu nhớ ta chăng người ơi mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng như áng mây chiều làm trong sương bước đi âm thầm lòng buồn như thời gian nghe trăng thu ơi để lá rơi chi hoài gợi lòng thương nhớ ai nhiều sao nên lời lòng buồn như chiều rơi như trong đêm khuya những bước chân qua thềm gợi niềm thương nhớ vô vàng người về đường đi kết gió trắng sao người đi có biết trăng trong chiều nay bơ vơ vàng rơi bâng khuâng bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi như quên đêm khuya để gió thương theo thùa thập làm ướt áo vai gầy người về chiều mưa hay nắng sao đê khói làm chiều như xe trùng màu không gian người về dòng sông thương nhớ để bên vắng con đò mong chờ người người hay chăng người là vì sao nhỏ bé ta mai ước cho lòng làm bầu trời xanh xanh người về lòng ta thương nhớ ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa ta người về người về đâu nhớ ta chăng người ơi mỗi lá thu rơi làm ta mang khuâng như áng mây chiều làm trong sương bước đi âm thầm lòng buồn như thời gian nghe trăng thu ơi để lá rơi chi hoài gửi lòng thương nhớ ai nhiều vàng lá mê bay ngày ngày hãy ta về qua lối đó có em nói cười để anh thấy lòng thương giờ tình đơn phương như là mây khói khi đã xa rồi mỗi đứa một nơi biết anh yêu em sẽ đợi sẽ chờ dù cho đông tàn xuân có đi qua à buồn mênh mang nỗi nhớ em ở quê nhà vẫn chờ người phương xa vì thời gian qua em cũng thương đậm đà thương anh thật thà mà không dám nói ra vậy là em yêu yêu anh từ lúc đứng bên hiên nhà đời mượn em quân bài ca mình cùng ngân nga tầm ca bài mực tim anh hát sai lời đến sao tình đâu em trao bao câu hẹn ước chân bước xa rời mà lòng yêu luyến đầy vơi này người thương ơi mai xa rồi xin anh nhớ chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình đêm nay hai đứa mình hai đứa mình yêu nhau con đường vàng lá mê bay ngày ngày hãy ta về qua lối đó có em nói cười để anh thấy lòng thương giờ tình đơn phương như là mây khói khi đã xa rồi mỗi đứa một nơi biết anh yêu em sẽ đợi sẽ chờ dù cho đông tàn xuân có đi buồn mênh mông thu mang nỗi nhớ em ở quê nhà vẫn chờ người phương xa vì thời gian qua em cũng thương đậm đà thương anh thật thà mà không dám nói ra vậy là em yêu yêu anh từ lúc đứng bên hiên nhà đời mượn em quân bài nga mình cùng ngân nga cầm ca bài mực tim hát sai lời em cười xiết bao lòng nghe duyên sao tình đâu em trao bao câu hẹn ước chân bước xa rời mà lòng yêu luyến đầy vơi này người thương ơi mai xa rồi xin anh nhớ chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình đêm nay hai đứa mình hai đứa mình yêu nhau người thương ơi mãi xa rồi xin anh nhớ chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình đêm nay hai đứa mình hai đứa mình yêu nhau yêu là khổ nào hiểu gì đâu cơn mê tình ái tìm về khó mà hay vào thời gian mới yêu bóng thấy vui vui nhiều mộng mơ hay tránh yêu đến giận hơn vu vơ khi đang yêu chờ nhau trong thương nhớ như bông hoa nửa cuối mùa ai dám nghĩ ngờ rằng nếu yêu là khổ Trong lúc đang tận hưởng những ngày thân tiên Nhưng tình cờ một hôm anh hẹn anh không đến Ân tình dành cho anh thì mãi mãi dâng lên Một lần rồi hai ba lần nữa em thấy mình lo sợ nhiều giờ thì nỗi niềm âu lo đã thành xa sự thật tình đời bạc đen yêu đương lừa dối bằng lời hứa đầu môi một lần tan vỡ thôi đã nát con tim rồi dù tình yêu khó phai vẫn ngự trị trong tôi khi yêu ai dù ai kia đã dễ quên nhưng tôi còn nhớ có người bảo tôi bước vào yêu là khổ nào hiểu gì đâu cơn mê tình ai tìm về khó mà hay vào thời gian mới yêu bỗng thấy vui vui nhiều mộng mơ hay tránh yêu đến giận hơn vu vơ khi đang yêu chờ nhau trong thương nhớ như bông hoa nở cuối mùa ai dám nghi ngờ rằng nếu yêu là cổ trong lúc đang tận hưởng những ngày thân tiên nhưng tình cờ một hôm anh hẹn anh không đến ân tình dành cho anh thì mãi mãi dâng lên một lần rồi hai ba lần nữa em thấy mình lo sợ nhiều đến bây giờ thì nỗi niềm âu lo đã thành xa sự thật tình đời bạc đen yêu đương lừa dối bằng lời hứa đầu môi một lần tan vỡ thôi đã nát con tim rồi dù tình yêu khó phai vẫn ngự chỉ trong tôi khi yêu ai dù ai kia đã dễ quên nhưng tôi còn nhớ thôi Khi yêu ai dù ai kia đã dễ quên Nhưng tôi còn nhớ hoài